à, tứ niệm xứ quán bốn chỗ thân đọa tâm pháp à, không có ức chế không có tác ý như định niệm hơi thở à, hít vô hít ra à, nhưng khi không có niệm thì thấy hơi thở ra vô cách tự nhiên một cách tự nhiên còn có ai còn có ác pháp và cảm thọ à, dùng định vô lậu đuổi đi nhưng à, trong băng thầy giảng khi ngồi tu tứ niệm xứ có dục sai mình đi à, không đi bảo mình làm mình không làm bảo mình ngó mình không ngó bảo mình à, đi mình không đi nhất định à, chết bỏ phải ngồi sừng sững để đẩy lui ác pháp còn trong quyển 4 ừ, những lời Phật dạy trong đạn chú giải pháp hành tứ niệm xứ thầy có dạy trong khi an trú à, thanh thản an lạc vô sự nhưng tâm hướng đến đi chúng ta đi hướng đến đứng chúng ta đừng đứng dần dần như vậy quý ờ, như vậy hai ý này có phải là hai giai đoạn thực hành của pháp môn tứ niệm xứ ờ, hai hai ý ừ, trên là đặc cách của từng người xin thầy chỉ dạy à, thật ra trong cái này đó hai cái ý này là hai cái giai đoạn tu tập chứ không phải một giai đoạn chứ không phải đặt đặt tướng đâu mà đây là hai cái giai đoạn con hay chưa đó để rồi bắt đầu buổi chiều thầy sẽ kiểm nghiệm lại cái sự à, tu tập của mấy con rồi thầy sẽ hướng dẫn cách thức mà đứng lên một trên một cái đỉnh để mà chúng ta nhìn mà chúng ta không phải dùng cái đỉnh đó mà để ức chế tâm thì nó mới được à, để rồi hướng dẫn lần lượt sẽ đi đến cái chỗ mà hướng dẫn vì trải qua một ngày hôm qua thầy đã kiểm nghiệm mấy cô cho nên thầy thấy nó có cái sai thì thầy biết là quý thầy cũng không, không sẽ đi cái đường chung này chứ không có tập đâu cho nên thầy sẽ kiểm nghiệm lại cái sự hướng dẫn cho cách thức để mà biết cách để cho mình à, mình gác vốn cái cửa thành của mình để cho không có cái người giặc nào mà vào đây phá cái cửa thành mình được không không chiếm vào cái bốn cửa thành mình được. đó thì ở đây thì tại sao ở trong sách thầy có nói phải như vậy là cái giai đoạn đó phải như vậy còn có sách thì thầy nói lúc đứng lúc đi lúc nào đều là như vậy đúng là đức phật cũng dạy đúng như vậy nó con có đọc những lời phật dạy tập bốn nữa không bố quay nghi đều đi đến lòng ngồi cái lúc bây giờ đó thì cái lúc cái giai đoạn nó nó nó nó, nó cái niệm thô nó không còn nữa à, còn cái lúc mà niệm thô còn á thì nó phải khác rồi nó không phải là cứ niệm xứ nó linh động nó thay đổi từng chút bây giờ thầy kiểm điểm lại mấy con coi mấy con đứng cái vị trí nào để mấy con quan sát bốn chỗ này bởi vì mấy con lầm tưởng rằng thầy khi mà thầy dạy thì có lúc thầy dạy rất rõ ràng thầy bảo mình quan sát thân nè rồi quan sát thọ nè quan sát các cái cái cái, cái, cái tâm nè rồi quan sát các pháp nè cứ chạy vòng vòng quan sát qua thì giống như là một cái người lính mà chạy bốn cửa thành chạy vòng vòng vòng vòng hoài thì như vậy thì quá mệt không mấy con thấy hiểu điều đó nhưng mà bây giờ thì nói để nói nghe cho đúng cái nghĩa của cái bài kinh của tứ niệm xứ trên thân quán thân trên thọ quán thọ trên pháp quán pháp trên uh, tâm quán tâm thì các con thấy đức phật bảo mình trên đó mình quán mà thì giống như là mình chạy vòng vòng mình quán đó chứ mình xem xét nói là quán cái gì à, rõ không à, cho nên vì vậy đó thì cái ý của nó là nó nói vậy nhưng mà khi mà áp dụng vào đó thì mấy con sẽ thấy mấy con khi mình như thế này thầy nói cho mấy con nhận xét rõ à, khi mấy con nhắc à, tâm như cục đất ly tham ly hết đi đó là mấy con tác ý đầu tiên không tất cả những cái niệm tất cả những cái niệm quá khứ vị lai không có được khởi ra trong cái tâm thanh tạng là vô tự các con bảo nó dừng lại hết không? các con tác ý trước rồi các con mới tác ý tâm thanh tạng là vô sự không? bây giờ đó mình mới ngồi chơi ngồi chơi thì các con sẽ thấy cái tâm của mình ở đâu mấy ngồi con nhờ tôi chơi rồi mấy con không biết cái tâm à phải không mấy con thấy cái tâm chứ ngồi chơi chứ không có tập trung mấy con có tu định niệm hơi thở đâu nhưng mà lúc bây giờ tâm nó định trên thân mấy con đó vậy nó định ở chỗ nào mấy con biết không à trên hơi thở thì nó phải định nó trên cái động chứ cái tâm mà nó nó định ở đâu được nó phải định trên hơi thở gì thì cái hơi thở là cái lô cốt của nó chứ gì <laughs> không phải không cái đài nó đứng ở trên cao mà nó nhìn xuống để nó xem bốn cửa thành chứ nó đứng ở chỗ nào được mà nếu nó cứ chạy lòng vòng nó quán vậy thì nó chạy lòng vòng vậy nó mệt nó chết thì sao cái thằng lính này nó chạy vậy nó, nó làm sao nó làm cho nên nó phải đứng ở trên hơi thở nhưng đứng trên hơi thở rồi mới còn bắt đầu thấy mấy con quen cái tập hơi thở rồi đó không có lo quán sát vô cửa thành không có lo quan sát cái này mà cứ lo nhìn cái hơi thở thì chết mấy con sai cho nên thầy kiểm nghiệm thầy nói trời đất ơi tu cái gì mà cứ hơi thở hít ra hít vô thế này mà gọi là tu tứ niệm xứ các con hiểu cho thầy muốn nói không bây giờ các con biết cái đỉnh mà nó đứng ở trên cao đó đó cái đỉnh mà nó đứng ở trên cao đó là cái hơi thở chứ không có gì và đồng thời từng cái mạch máu trong người của mấy con nó đang nhả ra như thế nào nó biết rất rõ nó không phải riêng họ rõ đâu cái bụng phình xẹp như thế này nó lên xuống vậy mà các con cứ tập trung cái phình xẹp này thì già đời mấy con cũng chẳng phải tứ niệm xứ nữa bắt đầu đây là minh sát tệ rồi đó cho nên nó đẻ ra tầm bậy tầm bạ là cái chỗ mà tu tứ niệm xứ này sai nè minh sát tệ cũng từ tứ niệm xứ mà ra chứ bộ chỗ nào khác mấy con rồi nó bẻ ra quán hơi thở rồi sổ tùy chỉ sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh của từ cái chỗ tu sai của tứ niệm xứ này mà ra cho nên các tổ đều lọt vào cái dòng của sai nữa cho nên nó không phải ở chỗ đứng ở trên cái điểm đó để mình nhìn lại tứ niệm xứ đằng này á mình đứng ở đỉnh đó cái tôi bắt tôi đầu tôi nhìn cái chỗ đó thôi tôi quên cái bỏ cái thứ niệm xứ của tôi chứ cuối cùng mà tôi nhiếp tâm vô vô lọt vô tưởng rồi cái tôi nói trời rồi chỗ này chỗ chính đạo rồi không phải mấy con sai là cái sai chỗ này mà người ta đứng ở chỗ đó người ta nhìn bởi vì tâm định trên thân mà thân định trên tâm mà các con nghe câu đức phật dạy mà tâm định trên thân diễn định cái chỗ nào không lẽ định chỗ im lặng bất động nó là sao nó định nó phải định trên cái chỗ động hết chứ còn thấy cái tâm con mà nó còn biết con đi thì nó biết còn nó phóng vật thì nó mất không biết cái gì nó muốn giận là nó khởi niệm ra hoặc nó theo nó thấy cái người nào đi đó cái nó chạy theo thì tức là nó không biết rồi con hỏi con kính bạch thầy à, trong lúc mà con đang đi cái niệm định giác định á ừ. thì cái tâm mình lúc đó nó, nó yêu nặng tốt lắm nhưng mà sau mỗi lần đi cái là cái hơi thở nó thở ra nó thở ra thì cái niệm hay cái gì đó, nó cũng chạy theo cái hơi thở mà nó tưởng nó cũng chạy theo cái hơi thở mà thầy nếu mà con thở nhẹ nhàng hoặc là thở từ từ á ít ít lại thì nó lại ít vậy ừ. mình giữ với cái niệm là mình nếu mình thở mạnh sao nó là chạy niệm à. vậy thì thở mạnh cho nó niệm nó ra đặng sao <laughs> chạy nó đây nó <laughs> vậy thì con có cách thức mà con quậy cho nó ra thì ráng thở mạnh cho nó ra niệm mà để diệt nó mà trong lúc đi à, trong lúc đi bởi vì con nên nhớ là khi mà cuối cùng thì các con thấy đi các con cũng dùng dùng tứ niệm xứ được đâu phải để rồi thầy kiểm nghiệm rồi thầy sẽ dạy cho con tới lần lượt lần lượt rồi mấy con sẽ đi đúng chứ không có sai bây giờ đứng cái chỗ mà để quan sát vốn cái cửa thành mấy con mà các con chưa nắm vững mà đây thôi thầy gợi ý cho mấy con thấy được một chút là khi mình nhắc tâm thanh thản là tác ý xong rồi thì bắt đầu mình giữ thanh thản thì mình thấy cái tâm mình ở chỗ nào thì bắt đầu mình thấy nó đứng ở đâu bắt đầu nó đứng ở chỗ đó thì đừng bám cái chỗ nó đứng đừng có nhìn quan sát cái chỗ đứng mà hãy nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình cho nên khi một người mà thấy cảm nhận được cái hơi thở mình rồi mà quan sát bốn chỗ thì dường như con mắt họ muốn đứng tròn nó không mấy con nó, nó không có tập trung ở chỗ đó mà nó gần như muốn đứng tròn để nó lo cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó các con hiểu chưa vì vậy mà mấy con nhúc nhích một cái là nó mất liền cái quan sát liền à nó khởi niệm lên cũng mất liền nó cái gì nó cũng mất hết nhưng mà nó khởi niệm mình biết liền có cái thằng nó vô cửa thành này tôi biết liền cho đó tôi lấy cái pháp này tôi đẩy nó ra <laughs> bởi vậy nó rõ ràng lắm nó tỉnh lắm dạ, nó, nó vô tiếp thì nó vô tiếp thằng âm nữa mà rồi. nhiều bao nhiêu mà vô bao nhiêu tao làm hết rồi, bắt đầu nó kiếm là ngứa <laughs> <laughs> đúng rồi đúng rồi nó ờ, đủ thứ muốn thì nó nó đủ thứ bởi vì thầy nói là bảo phòng phòng hộ bảo vệ tứ niệm xứ mà giờ giặt nó vô nó bao dây mà mình lại rút lui mình chạy thầy đã trang bị cho mấy con đủ pháp đủ cách khi bắt đầu bây giờ mấy con ngồi đó mà mấy con nó tuôn vô bao nhiêu thì dùng cái cái loại vũ khí tối tân nhất để mà để mà đuổi ra bây giờ dùng cái định vô lậu thấy nó chậm chạp quá bắn tỉa từng thằng không được mà nó ao ạt à, thả bay vô thì pháp như lý tác ý thế còn đánh đánh rác nó ra liền bằng pháp như lý tác ý gì bằng thanh thản an lạc vô sự nhắc liền lúc bây giờ nhắc liền tâm thanh tạng là vô ngữ tâm thanh tạng là vô ngữ thì nó vô được nữa không mà thầy con bị thất bại cái chỗ là khi nó khởi lên cái muốn gì đó ừ. cái dục gì đó thì mình mình mình thắng nó khởi lên chừng hai ba dục cái là tự nhiên bắt mình phải đi làm <laughs> theo nó vậy thì con đạo hạng mà ở đây con nhớ rằng khi đó đó khi mà con tu tứ niệm xứ mà thầy dạy rồi đó con biết rồi đó dạ. thì bám ngay vào cái cái lô cốt của con bám ngay liền tức là ngay mà bị nó đánh như vậy rồi ngay liền ôm hơi thở liền ôm lại hơi thở liền tức khắc nhiếp tâm vô hơi thở an trú vô liền để mà định trong hơi thở sau khi cái bọn này nó nó, nó đánh con không được rồi nó đi vắng rồi bắt đầu con đã biết đi con nhiếp vô an trú nó không vô đâu nó vô đâu được do đó thấy tụi nó rút lui lui rồi bắt đầu xả ra đến vợ thực sự được tiếng xứ cách thức chiến đấu mà à, không bây giờ mấy con mới chưa có học cái cách thức chiến đấu trên tướng niệm xứ mà bắt đầu bây giờ mới được dạy này láng tháng thứ ba thứ tư này thứ, thứ ba này mới dạy bây giờ nói sơ sơ thôi chắc dự sửa sắp sửa tới giờ ăn cơm rồi phải không <laughs> chờ buổi chiều nay thầy kiểm điểm rồi hả rồi bắt đầu mới biết cách thức tu rồi lần lượt mới chỉ dẫn các con cái cách thức <laughs> rồi con quá cái này con ở đây phần nhiều là mấy con nhờ có tu nhờ có tu nó có những kinh nghiệm mới có hỏi chứ còn nếu mà hỏi hoàn toàn là hỏi điều đó là điều lợi ích trong sự thật tu chứ còn nếu mà không có tu mà mấy người mà chưa có tu không biết đâu mà hỏi hết bởi vì có tu đâu biết được cái tâm của mình sao mà hỏi mà có biết mình đứng ở chỗ nào đâu nói thì chỉ nghe chơi cho vui chứ thiệt ra là họ không có tu họ chưa có biết hết đâu còn có tu rồi nói mấy con sáng suốt mà mấy con có tu rồi có trải qua mình sai rồi biết cái chỗ này thật cho nên mấy con sẽ tu đúng đó mấy con thầy tin rằng cái sự hướng dẫn của thầy sẽ đưa mấy con đi tới nơi tới chốn có nhiều phần hỏi tiếp đi hoặc con viết được lại à con viết trở lại để làm cho nó có cái bài nó có cái sự mà càng viết thì càng hay con cho nên thầy đọc một cái sách mà của con thầy thấy quá nhiều nhưng mà không sao đó là cái cái triển khai cái tri kiến của mình nhưng mà ừ, con nên nhớ là triển khai quá nó thành điên đó <laughs> <laughs> nhưng ở đây không có sao đâu có điên có thầy không có sao đâu mà sợ à, do đó thì à, cố gắng con nhất là sau này mà triển khai cái đạo đức nhân bản đó tức là cái đạo đức nhân bản để nhằm để thực hiện được cái đạo đức cho bản thân của mình mình nói ra cái điều điều kiện đó cái đạo đức đó mình phải cố gắng mình khắc phục mình sống trong cái đạo đức đó nhà nói rất nhiều cái đạo đức mấy con sẽ viết rất nhiều đạo đức và những cái cái cái sách đạo đức của mấy con mỗi người có viết cách khác nhau chứ không có giống nhau đâu người thì nói ở góc độ này người ở góc độ kia đều là nói tên đạo đức hết à, thấy cái vấn đề gì đó thì mấy con thầy gợi ý cho mấy con mấy con nắm vững sau đó qua cái lý luận của mấy con để mấy con xác định được cái đạo đức đạo đức làm người nhưng dạ. mà dạ, kính thưa trường lão con lại cho con hỏi à, cái này thì vậy là cái đề tài nhà đạo đức nhân bản là thấy như là tất cả những cái bài mà đã được đọc á thấy như chưa đi vô đúng cái điểm của đạo đức nhân bản rồi cái chưa được người đã đúng được cái đề tài nó tính cách một cách chung chung thôi vừa rồi nó bài cũng thanh bài cũng cũng nhiều cũng đang quyết định rồi rồi bây giờ cũng lão phê rồi mày phải chắc chắn là con sẽ dựa vào trong đó cũng làm cũng triển khai trên cái bài làm con mình nó sẽ chính xác à, lẽ đương nhiên là mình phải lần lượt mình phải chính xác hơn yeah. Dạ. ví dụ như bây giờ đây là cái nói về cái đạo đức nhân bản nhân quả thì đầu tiên mình phải giới thiệu mình nói về cái vấn đề của cái đạo đức trong rõ rõ ràng giới thiệu cho người ta biết mình sẽ nói đạo đức gì và đồng thời khi mà mình đại khái cho cái thấy cái đường đi của nhân quả là qua khẩu hành qua ý miệng thân của mình đó là cái đường đi của của đạo đức của nhân bản nó đi ở chỗ cái đường đó do đó người ta biết được cái đường đi rồi thì bắt đầu bây giờ mình muốn nói cái đạo đức nào trước cũng được hết không có cần vào đạo đức nào mình thấy cần hợp với mình và cái mẫu chuyện mình thấy thiết thực cụ thể thì mình đưa cái mẫu chuyện ra thì trước khi mình đưa cái mẫu chuyện ra thì mình phải có giới thiệu về cái đạo đức đó rồi mình mới đưa cái mẫu chuyện để mà Ờ, để cho nó nó nó nó dẫn người ta đi vào một cái cái thích thú hơn để rồi người ta thấy từng cái hành động của trong mẫu chuyện đó rồi mình kết luận mình sẽ nói được rõ ràng cái cái cái cái cái, cái đạo đức đó cái hành động đó là đạo đức như vậy như vậy làm cho người ta chú ý hơn nhiều để mà hướng dẫn cho họ đi vào cái hành động thì hành động đó chứ gọi là theo em cái phần của con kiến nó từng phần như vậy nó chưa có rộng nó còn ờ, bó hẹp quá bây giờ con phải biết rộng ra từ hành động biết rộng ra à, một cái mẫu chuyện thì nó có cái hành động đạo đức thôi à, còn nếu mà con lý luận nhiều quá nó làm người ta lại lãng nữa à, chỉ mình xoáy làm sao cho thấy được cái hành động đạo đức một cách rất là rõ ràng cụ thể để cho người ta thấy cái này cái lợi ích lớn cho cái bản thân của họ thì cái đó là cái viết sách đạo đức thứ hai. còn nếu mà mình luận ở trong cái đạo đức đó ví dụ như về à, nguyên thanh viết cái này đó thì nó hơi có dài dòng hơi có dài dòng cho nên vì vậy đó à, nói như là mình đọc một cuốn sách mà nó có lý luận nhiều đó thì à, nó cũng sẽ làm cho chúng ta nó nó lãng mất cái, cái, cái ý tập trung ý mất tập trung nó bị những cái cái lý luận khác nó làm chúng ta mất cái tập trung của cái đề tài đó cho nên sự thật thì lần lượt thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cách thức để mà viết đừng có làm cho chúng ta nó lãng cho cái người đọc nó loãng qua cái ý chính của cái đạo đức cái hành động đạo đức dạ, như vậy nhưng mà ý cô muốn hỏi là như vậy là cái bài viết của con nó đúng với cái, cái đề tài đúng với cái đề tài dạ. cái bài nó nó nó nó, nó, nó tùy theo cái, cái bài dài hoặc là cái bài ngắn nhưng mà làm sao nó nó làm sao mà thu hút được nó lôi cuốn được cái tâm người người ta đọc mà người ta bị hút vào cái mẫu chuyện để dẫn dắt cho họ đến cái hành động đạo đức thì cái đó là cái hay còn nếu mà chúng ta không có cái mẫu chuyện mà chúng ta lý luận xuông xuông á thì làm cho người khác nó bị trong cái lý luận của chúng ta nói cũng nói đạo đức đó lý luận đạo đức đó nhưng mà nó không hấp dẫn nó không lôi cuốn họ đâu thậm chí họ đọc cái câu chuyện đạo đức rồi họ rất xúc động nó gây cái xúc động đó mà nó biến thành cái hành động đạo đức của họ họ không ngờ nữa. nó đã chôn sâu vào cái cái, cái tiềm thức của họ khi đọc cái mẫu chuyện chúng ta đưa ra rồi đồng thời trong trước đó thì nó biến trở thành cái hành động đạo đức của cái người đó mà chính cái người đọc họ đã biến thành cái đạo đức nó khéo léo của cái người viết sách đạo đức để dẫn người ta vào cái hành động đạo đức bằng một cái câu chuyện nó rất là ừ, xúc động nó làm cho người ta không thể làm cái hành động ác đó được nữa đó là cái hay của cái người viết sách đạo đức nha đó là một cách thức đó cho nên thầy nói ờ, thầy vì gì lớn tuổi rồi mà nếu mà thầy được ở không mà thầy viết sách đạo đức á thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ thấy rằng khi mà thầy viết cái bộ sách mà à, mười dưới đức thánh sa di mấy con đọc mấy con xúc động mấy con thế con sẽ xúc động trước những cái cái hành động của bà gia du đà la trước cái hình ảnh của đức phật rồi trong khi các con xúc động trước cái chú bé mà mà được đức phật giáo dục trên những cái đạo đức các con thấy không? nó làm cho chúng ta sống động thật sự cho nên ai đọc cái cuốn mà mười giới đức thánh sa di mà không xúc động mấy con còn đọc cái con số nó bác mấy con thấy đó là thầy dẫn dắt mấy con đi vào cái chỗ để mấy con thực hiện cái đạo đức đó cái đó là cái thực tế đó cho nên mình muốn viết một cái bài đạo đức nào đi nữa mình cũng gây được cái sức động sức động cho nên thí dụ như tại sao thầy cho thầy chân thành đọc cái bài của thầy chân thành xúc động lắm con cái hoàn cảnh đó mình tự nhiên nó nhắc nhở mình làm cái gì phải có trọng trách không cái đức trọng trách của mình trách nhiệm của mình mà thành ra mình thấy một sự đau khổ của một cả gia đình của người ta hai chục năm trời mà gà trống nuôi con mấy con thấy một cái khổ ghê gớm lắm chứ mấy con biết nghĩa là con còn nhỏ rồi ỉa đái của nó mà người cha phải đi làm tất cả những cái này mấy con biết mà cả một cái cuộc đời sống nữa thì các con biết cái nỗi khổ mà chỉ có một cái giấc ngủ tầm thường như vậy mà để lại cái hậu quả to lớn chứ đâu phải các con thấy mình đọc vậy đó mình thấy xúc động chứ đâu phải là không xúc mà cái sự thiếu trách nhiệm của một chút xíu có một chỉ có một mấy giờ đồng hồ mà ham ngủ có chút xíu thôi đó là cái đức trách nhiệm của mọi người khi chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta phải có trách nhiệm thì do đó con thấy cái này quá cụ thể rõ ràng gì mà khi một người đọc rồi mà một người mà có cái tâm hồn thấy cái nỗi khổ đó thì bắt đầu chúng ta làm gì chúng ta phải có trách nhiệm đó để đừng đem lại nỗi khổ cho người khác đó các con thấy chưa đó vậy mới sinh đạo đức chứ vậy mà thầy muốn hướng dẫn mấy con trở thành những cái ngòi bút đạo đức <laughs> để thay thầy chứ không lẽ mà thầy cứ ngồi thì biết đạo đức hoài sao <laughs> cái thầy biết cách ừ. kính bạch thầy các cái mẫu chuyện à, vừa rồi của con thì rất là hay ai cũng có một một chuyện hay nhưng mà con cái là tụi con chưa đi sâu vào với thứ hai nữa là cái giải thích của tụi con còn rời rạc nó rời rạc thì bây giờ làm sao mà sửa lại những cái mẫu chuyện những cái giải thích mà cho nó có xúc tích ấy, ừ. thì nó là một cái cách đạo đức con thấy cũng là tuyệt vời đúng đó con bởi vì thầy đọc lại những bài bởi vì mọi bài của các con thầy đều đọc hết những cái mẫu chuyện của con nêu đưa ra rất là hay thầy nói bây giờ mà thầy ngồi viết sách đạo đức là những cái mẫu chuyện của các con là mẫu chuyện thật đó thầy đem vô thầy áp dụng vô thầy viết sách đạo đức thầy nổi bật đó thầy gợi cái chuyện của mấy con viết nó không có gợi người ta xúc động chứ mà thầy viết cái ngòi bút của thầy viết rồi người ta sẽ khóc á chứ không phải không cái khéo léo đó mấy con cho nên vì vậy mà mấy con tập luyện dần thì mấy con sẽ làm được những cái điều này thay thầy mấy con thật sự mà thầy nghĩ rằng mấy con sẽ thay thầy làm công việc này để đem lại cái nền đạo đức cho con người mấy con. bằng tay của mấy con mà trí óc của mấy con mà được thầy đào mắng thảo đời thì mấy con sẽ trở thành cái điều đó những người có sẵn rồi thì cần khéo léo để mà hướng dẫn từng chút ví dụ như những cái thừa được thầy hướng dẫn sẽ gạt bỏ để xói cho mạnh lần lượt rồi mình sẽ quen dần cái ngòi bút của mình sẽ từ từng tốt cho nên những cái người mà cầm bút được ở trong này thì thấy nhiều thầy cái bài chân thành vừa rồi thầy chân thành đã đọc rất là cảm động nhưng mà con con một cái nói một chút xíu rồi thầy thôi là những cái giải thích nó, nó tụi con nó là nên con nói là nó rườm rà vậy nó không riêng là thầy mà riêng là tụi con đúng rồi mấy con còn giải thích rườm rà nhưng mà cái bài rất là xúc động đọc mà con cảm động lắm và thầy là đợt tới này tụi con phải viết cái bài gì à đợt tới thì mấy con sẽ viết à, về cái bài coi như là bây giờ về đạo đức mấy con viết rồi phải không ở đây nọ thầy thấy bảo đạo đức không nè ờ, đạo đức không phải không thì cứ đương nhiên là này là quán các pháp vô thường các pháp vô thường tả mấy con là các pháp vô thường đó còn cái bài mấy còn con nộp còn các pháp vô thường ừ. vậy thì người nào mà còn quán các pháp vô thường thì mấy con còn ở lại lớp chứ không có được học cái lớp mà tướng niệm xứ người nào mà học các pháp vô thường rồi thì mấy con sẽ học rồi thì mấy con sẽ được dự buổi chiều nay học về tứ niệm xứ mà các pháp vô thường mà chưa rồi thì mấy con không có được dự vào cái lớp tứ niệm xứ bởi vì từ nhân quả đến các pháp vô thường thân vô thường là các pháp vô thường gì dạ, thì mấy con dự vào cái lớp tứ niệm xứ để dùng cái tri kiến đó mà xả từng tâm niệm của mình còn mấy con chưa rồi và đồng thời thì tiếp tục thì mấy con viết đạo đức nhân bản nhân quả rồi đạo đức nhân bản không mấy con thấy viết đạo đức nhân bản mà bây giờ mấy con chưa viết đạo đức nhân bản phải không có rồi rồi hả rồi thì bây giờ mấy con sẽ viết tới thân bất tịnh quán thân bất tịnh Dạ. nói về cái thân bất tịnh rồi khi mà quán thân bất tịnh rồi thì mấy con sẽ viết tới bài à, quán tâm từ rồi quán tâm bi rồi quán tâm hỷ quán tâm xã bốn cái những cái điều kiện này mấy con sẽ tiếp tục mấy con sẽ học từ bi hỷ xã mục đích của chúng ta để học cho rộng được cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã để mấy con gì xả tâm này nè xả các niệm này nè đó là cách thức đường đi để dẫn dắt cho con định vô lậu để mà quét cho sạch ba cái tham sân si này ra hết dạ yeah. con nói rồi con hỏi như thời gian mà thầy nói là năm tháng với quá nếu mà nếu mà mình làm bài ờ, làm bài như thầy nói thì có thấy thời gian cũng vừa đủ mà nếu làm bài đã biết căn bản mà thầy nói một ngàn trang dài quá sao làm <laughs> thầy nói vậy chứ nhưng mấy con phải năm tháng khi mà thầy đến cái định vô lậu rồi thì mấy con còn chỉ cố quán thân bất tịnh để đối trị tâm sắc dục à, rồi mấy con sẽ quán cái cái cái tứ vô lượng tâm tức là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã là tới đây thì thay vì mấy con quán thập nhị nhân viên nè quán thập thất kiết sử nè quán thân ngũ quẩn nè à, tất cả những cái này mấy con quán nhưng mà thì dừng lại đây năm tháng phải đạt được đạo rồi từng đó sẽ quán sau <laughs> từng đó mấy con rõ như thật rồi à, bắt đầu bây giờ phải lo xả cái tâm mình cho rốt ráo cho hãm hoài hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ này cho biết cách thực hiện tứ niệm xứ này thì còn 5 tháng nữa nếu chứng đạo rồi thì mấy con đủ thần lực rồi thì thôi khỏi gì nữa mà do lúc bây giờ mấy con chỉ cần triển khai cái đạo đức nhân bản nhân quả mới viết cho thầy một ngàn trang còn bây giờ mấy con chỉ thầy chỉ nêu lên cho mấy con thấy cái cái cái cái, cái dàn bài cách thức để mà à, soạn thảo cái bộ đạo đức đó thôi và gợi ý cho mấy con phải viết cả ngàn trang phải không nhưng mà năm tháng sau rồi sẽ viết chứ bây giờ chưa có viết mà ngồi đó mà viết thì chắc chắn là không có bây giờ <laughs> hiểu chưa dạ, vâng, vâng, vâng. bây giờ lo quán thân bất tỉnh cái đã thưa thầy con hôm nay là nộp cái bài đạo đức chú sinh rồi đấy à như vậy là thế bây giờ con dừng lại để cái quán được cái ờ, tứ niệm xứ à cái về lo tứ niệm xứ con bởi vì thầy đã hướng dẫn bác con à, ừ, à, bây giờ quán thân bất tỉnh con à, mấy con chưa mà chưa quán thân bất tỉnh mà à, à còn đạo đức mấy con dừng lại bởi vì đây gợi ý cho mấy con nắm vững thôi có thì giờ nào rảnh thì mấy con bắt đầu giới thiệu về về đạo đức nhân bản còn không có thì thôi mấy con viết từng bài chứ đâu phải phải không mà bây giờ lo tu thì thôi dẹp hết đi xuống để mà lo tu tứ niệm xứ nè cái này là cái quan trọng rồi con hỏi thầy phù hợp với thầy như trong cái bài là mấy con về thầy có như vậy là nát dụng vào hâu thường vào tứ niệm xứ để tha tâm lên dục lý cái như vậy buổi chiều nay con có năm giờ đức có chứ con phải tham dự để nghe để mà áp dụng vào tứ niệm xứ lẽ ra thì con chưa có xong nhưng mà thôi thầy cho đặt cách cho mấy con chứ thiệt ra mấy con bị làm đi làm lại đó thẻ là mà đầu tiên mấy con bài đó mấy con làm thì bây giờ mấy con đã xong à, tất cả những cái cái cái cái nhân quả cái cái các pháp vô thường rồi nhưng mà vì mấy con lặp đi lặp lại để cho nó thấm nhuần đó mấy con viết nhiều lần đó thì do đó thì coi như là mấy con cũng đã hiểu rồi chứ không phải không đâu vì có người nào mà học trong cái lớp này mà đồng thời trong hai tháng này mà không hiểu về nhân ừ, nhân quả vô thường ờ, với các pháp vô thường đâu có hiểu hết rồi nhưng mà cạn sâu thôi bây giờ áp dụng rồi lần lượt mấy con sẽ quán thêm và đồng thời thầy gợi ý cho mấy con là các con đang là những người học đạo đức đạo đức nhân bản và những người đang sống trong đạo đức nhân bản mà cách thức để biết nó như vậy chứ bây giờ đợi mà có con biết ngàn trang chắc là ít ra cũng hai năm nữa rồi thầy mới dạy mấy con mới tu tứ niệm xứ mới được thì mới vậy là thầy muốn mấy con phải tu chứng ngày mai ngày mốt thầy ra đi rồi thì ừ, thí dụ như năm nay thầy còn sống thì hướng dẫn mà sang năm thầy đi rồi mà mấy con chưa chứng tứ niệm xứ làm sao đây phải không cái này quan trọng hơn là cái bộ sách đạo đức mấy con chứng rồi thì đạo đức mấy con dễ viết chứ đâu có gì khó chứ thầy có ai dạy thầy viết sách đạo đức đâu có ai dạy thầy soạn cái giáo trình mà tu học bằng cái đạo đức này đâu nhưng mà từ cái trí thông minh thầy quan sát rồi thì tìm ra được cái hướng đi và cách thức để mà giáo dục đào tạo đức phật đâu để lại cái bát chánh đạo cái cái tám cái lớp học như thế này cái chương trình ba cấp giới định tuệ như thế này nhưng mà chưa có được ai dạy thầy nhưng mà tại sao thầy biết được là do cái chỗ trí tuệ của thầy đã thấy được cái đường đi của đạo phật là cái chương trình giáo dục đào tạo có ai bao giờ nói điều này nhưng mà tại cái tri cái cái cái, cái tâm minh của thầy quan sát thầy thấy đúng là đức phật đã đưa ra cái chương trình giáo dục chứ không phải là chứ không phải là cái pháp chứ không phải là cái pháp sơ sơ cho nên vì vậy mà thầy triển khai theo cái hiểu biết của của cái, cái trí tuệ của thầy thì triển khai nó thành ra cái lớp học thầy mới vẽ trong đầu của thầy nó cái giáo trình phải học bài nào trước bài nào sau chứ không có lộn xộn được phải không hiểu chưa à, cho nên bây giờ thầy cũng dạy mấy con để viết để viết cái đạo đức đang ở trong cái cái môn học đạo đức nhân quả rồi các pháp vô thường thì mấy con sẽ nắm vững được cái nhân quả mấy con biết nó làm thâm sâu nhưng mà thầy thấy bây giờ cần thiết với con tu cái thời gian của thầy nó không đợi cái tuổi già của thầy nó không đợi thì làm sao mà các con thấy thầy mạnh khỏe như người khác nhưng ngày mai thầy chết sao thầy là người chết tốt chứ đâu phải chết xấu sao mà ờ, thấy thầy thầy bây giờ lụm cụm đi hết muốn nổi rồi ờ, da thầy xanh éo vàng khè đó chắc thầy sắp chết chứ sao mấy con thấy thầy có da xanh mặt ẻo bao giờ đâu nhưng mà nó dễ chết chứ đâu phải là không chết đâu mấy con đừng có tưởng mấy người mà người ta tu đàng hoàng rồi người ta chết da hồng hào chứ đâu phải là da xanh mặt vàng chửi có mấy cái người mà thủng thủng đó, uống rượu nhiều mới da vàng mới mặt ổn chứ còn đối với thầy là sao có chuyện đó được nhưng mà sự chết nó vẫn chết chứ bởi vì vô thường mà mấy con nói cho nên vì vậy mà thầy lo cái lớp này đào tạo cho được thì không lẽ bây giờ cứ ngồi chờ viết cho một ngàn trang giấy này thì cái thời gian ở đâu mấy con tu các con hiểu rồi nó hết giờ thời giờ nhớ kỹ chiều nay mấy con sẽ đến đây dự cái lớp cái